xa xa đình nghèo khó làm lũ quanh năm mẹ cha sầm mưa và dài nắng lớn lên từng ngày cùng nhịp đập mẹ dẫn nói anh mưu dây rời chốn xa quê cảnh tha hương nước ngoài mang trên vai hành trang vài chiếc áo ngày chia tay bạn thân đưa anh vài ba đứa giữa phi trường anh mắt cha buồn bước chân não nề nước mắt mẹ đã rơi cuộc sống nổi trôi giữa thành phố sáng đến trưa thêm những người bạn hiền tôi đi làm tan ca một mình ta cuộc sống thay đổi chẳng lạc lối giữa cảm gió cuộc đời chẳng ngờ từ đâu cứ ăn sâu những giai điệu trong mai anh hát về người vẻ giọt nước mắt cho ai còn chưa hay sao từ đâu mặt ta gặp nhau nụ cười em in sâu ánh mắt còn đang sâu những câu chuyện những nỗi buồn tâm sự nước mắt lầm lỗi ai ta giờ đây cứ thế xa vời những giấc mơ đau qua thăm vòng ta chẳng chung lối nghịch canh đành chia đầy lầm lỗi ai ta giờ đây cứ thế xa à vời những giấc mơ đâu quá tham vọng ta chẳng chung lối nghịch cảnh đành chia đôi chẳng trách tình đến rồi tình đi ngăn lối những lựa chọn duyên nợ trả nhau